Chào các bạn trở lại Khải Toàn xin chia sẻ vài bước đơn giản giúp gia tăng may mắn trong cuộc sống hàng ngày Điều gì sẽ xảy ra khi bạn tức giận? Cơ thể của bạn sẽ sản sinh ra độc tố Điều này tương tự các nhà khoa học đã thử nghiệm hai ly nước, một ly nghe nhạc êm dịu, một ly nghe nhạc kích động sự giận dữ không chỉ làm tổn hại đến cơ thể, đến tinh thần và xua tan đi vận may của bạn một cô gái đi xin việc vì khó chịu với bảo vệ ở cổng khi vào thang máy thiếu sự lễ phép cô ta không biết mình đang đi thang máy cùng với vị sếp trong cuộc phỏng vấn sau đó đã thất bại vì trong lòng còn khó chịu việc lúc nãy mặc dù cô ta đã cố gắng tỏ vẻ bình thường nhưng thần thái và cách trình bày của cô không thuyết phục khi bạn giận dữ khi bạn cáu gắt mọi hành động tiếp theo của bạn đều có thể là tai họa tự mình đạp đổ đi những thành quả tự mình xua đuổi những vận may và đặc biệt lúc ấy gương mặt của bạn rất đáng sợ rất khó xem bạn hãy thử quay lại video lúc mình giận dữ hãy thử soi gương lại lúc ấy đó không phải là con người của bạn đó là một phiên bản khác hoàn toàn bạn điều tệ hơn nếu ai đó thường xuyên nóng giận, thường xuyên cáo gắt, sản sinh ra khí trường hắc ám, không khí ảm đạm cho những người sống bên cạnh. Không khéo, những người này sẽ ảnh hưởng sự tiêu cực. Vậy làm cách nào để không còn phải nóng giận? Mời các bạn xem lại video trước video này và tập ngồi thiền mỗi ngày chừng 10 phút. Chỉ đơn giản như vậy, bạn sẽ gia tăng cơ hội may mắn trong cuộc sống